Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với clip của nhà thông minh 7 Hôm nay nhà thông minh 7 lại ờ, xuống dưới Đông Vinh, Đông Hưng Lắp một bộ cấu hình 17 triệu các bác nhé Đây là 29 tháng 10 các bác nhé Gần đến Tết rồi nên là các bác ờ, lắp rất là nhiều ờ, Gần một tháng qua thì nhà thông minh 7 gần như lắp liên tục không có ngày nghỉ luôn các bác nhé anh em nào quan tâm đến những dàn âm thanh chất lượng chính hãng thì nên là mua sớm đi bởi vì là cuối năm nay thì em nghĩ là nó cũng như năm ngoái thôi trước Tết một tháng thì gần như là không có hàng về các bác nhé và kho anh em thì cũng không thể nào đủ để chứa hàng cho tất cả các bác được anh em nào quan tâm đến những ờ, dàn âm thanh chất lượng chính hãng ngay tại thành phố Thái Bình thì alo trực tiếp qua số điện thoại của em để dưới màn hình ở đây các bác nhé à, bên em thì mải đi lắp quá nên là không review được nhiều sản phẩm cho các bác xem nên là sẽ quay trực tiếp lắp ở đâu thì sẽ quay trực tiếp cho các bác xem và nhà thông minh 17 thì ờ, khoảng 10 ngày nữa thì nhà thông minh 17 sẽ khai trương một cái văn phòng mới Ờ, để cho các bác nghe xem trải nghiệm các bác nhé nó đang đi vào hoạt hoạt động uh, gần như là ok rồi thì uh, em sẽ sớm đưa ra để cho các bác nghe xem trải nghiệm trực tiếp ngay thành phố Thái Bình các bác nhé <clears throat> đầy đủ tất cả các mẫu âm thanh uh, của rất nhiều thương hiệu luôn các bác chờ xem clip các bác nhé Và hiện tại thì em đang có mặt tại Đông Vinh, Đông Hưng các bác nhé. Cấu hình hôm nay thì em sử dụng cho bác là một đôi loa TN audio con đẩy thì em đang sử dụng ở đây là con đẩy uh, ờ, TD Autic DK 2.8 các bác nhé. Con vang thì em sử dụng là vang số TD Autic T6 King, một con vang chống hú rít rất là tốt và chất âm ờ, khá là ngọt ngào trong trẻo, sử dụng cổng quang Bluetooth và một bộ mic thì em đang sử dụng một bộ mic uh, ờ, M8 Pro sử dụng cái chung củ mic là củ Bayer các bác nhé cho chất âm sáng trong trẻo và tiếng rất là hay và đang được sử dụng rất nhiều ở trên bộ dàn của nhà thông minh 7 phối ghép cho tất cả các bác cũng nhé và bây giờ thì bên em sẽ phối ghép trực tiếp cho các bác nghe xem trải nghiệm cấu hình này tổng cấu hình này thì em um, đang lên cho bác chủ là 17 triệu cũng bác nhé anh em nào ở Thái Bình thì uh, có thể alo trực tiếp qua nhà thông minh 7 để nghe xem trải nghiệm à, với cấu hình này thì bên nhà em đã miễn phí vận chuyển miễn phí lắp đặt và uh, lắp đặt tận nhà cho bác ấy ở Đông Vinh Đông Hưng uh, cho tất cả các bác khách ở trong Thái Bình các bác nhé phiền quán không dài để làm tương người nguyện còn nhớ đau còn yêu vẫn vì một đêm trắng qua đêm từ mắt anh chỉ còn em cô trước người một người xa cuối trời đời đây thiên nắng cách dài em đôi lời mình còn nhớ thương em ơi màu áo bông sơn mình luôn huy hoàng được bàn tay em mới có phải ngoài trời cao em ơi có phải trời đã sáng đâu một năm xa bao anh đang chờ một năm ái ân anh đang tìm tìm màu áo cưới cho em nghệ đôi bà bên cạnh rằng à, Nhà thông minh 17 vừa xong đã thi công xong các bác nhá Về thì trời đã tối rồi Tổng bộ âm thanh hôm nay em lên là tổng giá trị là 17 triệu các bác nhá Sử dụng một đôi loa TN một con đẩy TDLTIC 2.8 một con vang T6 ca kinh các bác nhá Bộ mic thì là M8 Pro Cho chất âm ờ, khá là hay ok với tầm giá là 17 triệu các bác nhá Anh em nào quan tâm đến sản phẩm âm thanh chất lượng chính hãng ngay tại thành phố Thái Bình thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại nhà thông minh vậy để dưới màn hình ở đây. Ừ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo.